mong với chân hôm này tụ thành muôn hạnh phúc sa ha wa sa ya sa na sam pa da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa wan ti tất cả gia đi thi vi chi kiết chi tăng cha si la pa tăng hòa pi ya ya thi kinh chi cha tu ha ya pe ye hi cha vipa mut tôn cha cha pít tha na ni a pa po ca tum y đăng pi sang ghê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sát chê na su át thi hồ tu nhờ chứng trí nhờ chứng đạt chánh trí đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới cấm thủ thoát khỏi bốn đọa xứ bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp do vậy chính tăng chúng và châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc dạ nam mô bút thà dạ nam mô thầm mà dạ nam mô tăng kha dạ con kinh lệnh lễ thượng tọa minh hạnh Kính chào tất cả quý Phật tử, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân sinh thọ trì tâm quy và ngũ giới và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh cao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Uka sa mai văn phần tê vi sung vi sung Rakhanatthayati saranena sahapanchasilani yachama Bạch Ngài chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân ngữ hành theo Cho được sự lợi ích Đu ti dân bi mai dân phần tê Quy sung quy sung rakhanati saranena sahapanchasilani yachama Bạch Ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì ta ti dâm vi mai văn phành tê quý sung quý sung Rát kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha vam cha si la ni ya ya ma Bạch Ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba và con kính thỉnh thường tọa minh hạnh trao truyền tam quy và ngũ giới cho hàng phật tử chúng con và con kính dân bích đến thường tọa minh hạnh Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma sambuddhasa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma sambuddhasa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma sambuddhasa Con đem lòng thành kính làm lễ Đức phật qua đó ngài là bậc A Ran cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem nó lòng thành kính làm lễ đức phá qua đó ngài là bậc a răng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem lòng thành kính làm lễ đức phá qua đó ngài là bậc a răng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy Nam mô sa a tassa bhagavato arahato samma sa Nam mô sa a tassa bhagavato arahato samma sa Nam mô sa a tassa bhagavato arahato samma sa Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức phật Ca Qua đó ngài là bậc a ra hằng cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ công thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phát ra qua đó ngài là bậc a ra hằng cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức khoan qua đó Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng Được chứng quả chánh biên tri Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy Mô Đăng Sarangachami Con em mới lòng thành kính xin quy y Phật Thầm Măng Sarangachami Con em mới lòng thành kính xin quy y Pháp Sàng Khang Sarangachami Con em mới lòng thành kính xin quy y Tăng Đủ ti giam bí bù sa nam ca tham mê con em lòng thành kinh sinh quy Phật lần thứ nhì. Đủ ti giam bí thầm măng sa nam ca tham mê con em lòng thành kính sinh quy Pháp lần thứ nhì. Đủ ti giam bí sằng khăn sa nam ca tham mê con em lòng thành kính sinh quy tăng lần thứ nhì. Tati giảm bí bù đăng saram gachami con nơi lòng thành kinh sinh quy Phật lần thứ ba. Tati giảm bí thầm băng saram gachami con nói lần cái quy pháp lần thứ ba ta cái giảm với sân khăn sang cái tham bi con nói mới lòng thành cái bi tăng lần thứ ba Thăng Saranang Gacchami Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật Thẩm Măng Saranang Gacchami Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp sang khăn sa ra năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng du ti yam bi bút thăng sa ra năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì đu ti dâm bi thầm măng sa ra năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì Dutiyampi sang khăn cha mi Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì Ta ti dâm bi bút thăng xá ra năng gạt cha mi Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba Ta ti dâm bi thăm măng xá ra năng gạt cha mi Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba Tatiyami tăng khăn xá ra năng ra cha mi Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Ti sarana kahanang paripunang phép quy tăng bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu A ma phành tê dạ sinh vân Ba na ti ba ta về Ramani Sakha Banang Sama Adiyami Con xin vinh giữ điều học là Có ý đánh xa sự xa sanh Adina Dana Về Ramani Sakha Banang Sama Adiyami Con xin luôn giữ điều học là Có ý đánh xa sự trộm cắp Kame Sumichaha Chara Về Ramani Sakha Banang Sama Adiyami con xin văn vâng giữ điều học là có ý đến xa thì tà dâm mũ sa qua đa quê mani sức khá bằng sama adiyami con xin văn vâng giữ điều học là có ý đến xa sự nói dối sủ ra mê đó dâm bất chấp ma đó hà na quê ramani sức khá bà đăng sama adiyami con xin văn vâng giữ chữ điều là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và cái chất sai Panati Bata Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh Adina Dana Veramani Sikha kha phá đăng tam ma di gia mi con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê su mít cha cha ra ra ma ni sikha pa đăng sa ma di gia mi con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm musa wa da we ra ma ni sikha kha ba đăng sa ma ni ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me ra ya ma cha pa ma đa tha na ve ra ma ni kha pa đăng sa ma ni ya mi con xin quân vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai Imani Bancha Sikha Dadani Satukang Katawa Apmamadena Nichaka Lặng Samma Rakitapang Chư thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên gì vui A à ma phần tê dạ sinh vân sĩ sĩ sĩ suy phu đa, Silana sugatan yanti, silana sĩ silana nipotan yanti, tasma silang viso dê, Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ơn nên chư thiện tính phải đáng thọ trì dễ lực cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. xa thu xa thu lành thai và chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đã trao truyền trong quy hoàng ngũ giới cho hàng phật tử chúng con và con kính tri ân thượng tọa minh hạnh akasatha cha pumatha dewa naga mahithika Buồn nhân đô anu mô đan tu chít răng rát khan tu Sa sa năng a ca sa tha cha mum ma tha đề wa na ga ma nhe thi ca bùn nhân nô anu mô đan tu chít răng san chi răng san tu chi răng rát khan tu ra rát kha kịch kê อาจาสัพพาจมุมมัทธาเดวานากามหิทิกาปุญญโนอนุโมดันตุจีรังรักขันตุญาตาโยอาจาสัพพาจมุมมัทธาเดวานากามหิทิกาปุญญโนอนุโมดันตุจีรังรักขันตุโน sa đa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 tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh dân kim chi kusala cầm măng ca ta bằng giri dân ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se yu su ga tăng ca tăng ye satta sanyino atthi ye cha satta asanyino ca tăng cuốn nhá pa lăng mai hằng sắp bề pa ghi pa hoàn chú tê ye tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng quân nhá pa lăng ma ya ye cha ta na cha nan ti đề qua gạn toa ni quê đa nhâm sắp bê lô cầm hi dê sắp pa chi hoạn ta ha ra hê tu ca ma mùn nhằng bồ cha năng sắp bê la bàn thu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung đồ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu Bằng ai chưa rõ lời cầu Xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay Có người làm phước được rài Lại đem hồi hương hiện nay khắp cùng chung sanh ban hỷ lãnh chung Hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chung sanh thế giới các hàng Bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường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 đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui y đăng quá tá mê buôn nhân đa năng a sa quát khá gia quá hăng hô tú á na gá tê ca đê y đăng quá tá mê buôn nhân đa năng a sa quát khá gia quá hằng hô tú á na gá tê ca đê y lăng quả tả mê bùn nhằn đà nằng à sa quát khá gia quả hằng hồ tú á ra gá tê ca lê xin do sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây hãy làm mỗi duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm nơi ngài vị lai và dạ, con đã lễ mái tâm bảo và xin gửi xong bây giờ đến giờ ông bà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 Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc ôn câu pháp cú số 242. Ma lít thí già đúc cha ri tăng, mắt chê răng đa đa tô ma lăng, ma la quê pa pa ca tam ma, as minh lô kê ba rầm hi cha, ma lít thí già đúc Chari tăng mắc chê răng đá đá tô ma lăng ma la quê bà ba căng tầm ma as mình lô kê ba rầm hi cha ma lích thi già đục chari tăng mắc chê răng đa đa tô ma lăng ma la quê bà ba ca tầm ma as mình lô kê ba rầm hi cha tà hạnh như đàn bà sang tham như kẻ thí ác pháp là giết như đời này và đời sau bản dịch của hòa thượng thích minh châu ma lịch thi già đục cha ri tăng mắt chê rằng đã đa tổ ma lăng ma la quê pa pa ca tam ma asmin lô kê pa ram hi cha ma lịch thi già đục cha ri tăng mắt trề rằng đa đa tô ma lăng ma la quê pa pa ca tam ma asmin lô kê pa ram hi cha ta hạnh nhờ quế đàn bà bổn sản nhờ quế đàn na các hàng ác pháp nhờ quế thế gian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 Malikya Tucharin Tăng Mắc Chi Răng Ba Đà Tu Ma lang Mà Lê Quê Ba Bà Ca Thâm Ma Asmin Roke Bà Răng Hi Cha Malikya Tucharin Tăng Mắc Chi Răng Đa ghê bà rậm cha à hạnh như đàn bà sang tham như kẻ thí ác pháp là giết nhân đời này và đời sau đó là võ thơ của hòa thượng thích minh châu mãi khi gia đục cha đi tăng mắt chê răng đa đà tô ma lăng mà lê qua ba bà ca thánh ma Asminoke và cha, bà hạnh như quế đàn bà Bổ sẽ như quế đàn na các hà Các hàng ác pháp như quế thế gian Đời này đời kế ngập tràn khổ đau Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Dạ con đã kể xong Cảm ơn chị Đặng Đông đã bớt bài Dạ xin gửi mít lại cho đạo tràng Và dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng Và dạ, con kính cảm ơn cô Cẩm Vân Và dạ, con kính à, đảnh lễ Thượng Phạm à, Minh Hạnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng con kính lễ quý bà quý cô tu nữ con kính lễ con kính chào đoàn thể đạo tràng con xin đọc bài câu pháp cú 242 Dạ con cảm ơn cô Dạng Đông đã post bài Maliti già đúc chari tăng mai chê rằng đa đa Tô ma lằng ma lệ ma ma là quê bà ba cà thầm ma át bình lô kê ba ra ba rằm hi cha ma thi ra đúc chari tăng mách chê rằng đa đa tổ ma lăng ma là quầy bà ba cà thầm ma áp mình lô kê ba ra ba rầm hi cha tà hạnh nhơ đàn bà san tham nhơ kẻ thí ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau đấy bản dịch hòa thượng thích minh châu mà lít ti ra đục cha ri tăng mà chê răng đa đà tô ma lăng mà la quê ba bà ca tham ma át minh lâu kê bà ram hi cha Dạ, alo, alo Hết nghe Sít ờ, Quang Thanh rồi, mời Sít Quang Thanh trở lại nha Dạ, con vừa bị rớt mạng, đạo tràng có nghe lại được không ạ? <laughs> dạ vâng, cảm ơn Sít các nguồn Lào Cai, dạ con cảm ơn giảng nghe rồi <laughs> Con xin phép được kể lại chỗ này mà lít thi ra đục cha rít tăng mạch chê răng đa đà tô ma lăng mà la quê ba bà ca tham ma ạt minh đô kê bà ram hi cha tà hạnh như uế đàn bà bỏn sẻn như uế đàn na các hàng hàng ác pháp như uế thế gian đời này đời kế ngập tràn khổ đau đấy bản dịch hòa thượng giới đức dạ con kính mời ship à, con ờ, đã đọc xong kính mời ship pháp nguồn lào cai tu sa tu con kính đảnh lễ bằng ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh con uh, xin phép được uh, đọc bài câu pháp cú 242 dạ cảm ơn uh, cô dạng đông bút bài cảm ơn xích quang thanh cô hoa nguyệt cô dạng đông cho biết tín hiệu dạ con xin phép được đọc hồn bài câu pháp cú 242 cha đi tăng mách chê rằng đa đa tổ ma lăng ma là huệ ba ba ca thầm ma ác mình lô kê ba rầm hi cha ma lít thi già đúc cha đi tặng mắt chê mắt chê rằng đa đa tổ ma lăng ma là huệ ba ba ca thầm ma ác mình mình lô kê para param hicha malithiya ducharitang mắc chê rằng đa đa tổ ma lăng ma là quê bà ba ca thầm ma ác mình lô kê ba rầm hi cha tà hạnh dơ đàn tà hạnh như đàn bà san tham như kẻ thí ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau bản dịch của hòa thượng thích minh châu tà hạnh như uế đàn bà bọn sẻ như uế đàn ma các hàng ác pháp như uế thế gian đời này đời kế ngập tràn khổ đau bản dịch của hòa thượng dưới đất con xin phép được kể Malithiya đục charitang ma che đăng đá đa tu ma lăng ma la quê pa pa ca tham ma minh asmin loke paraham hi cha malitiya dukcharitang maccherang đa đa tu ma lăng ma la quê pa pa ca tham ma minh Atmin loke paramhija maliptiya dukcharitang maccheram dadato malang malawe papakathamma asmin loke paramhija tà hạnh như đàn bà săn tham như kẻ thí ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau bản dịch của hòa thượng thích minh châu tà hạnh nhớ ế đàn bà bọn xẻ nhớ ế đàn na các hàng ác pháp nhớ ế thế gian đời này đời kế ngập tràn khổ đau bản dịch của hòa thượng dưới đất dạ con đã ôn bài xong con xin phép được à, nhường mic cho vị kế tiếp ạ dạ, cảm ơn cô dẫn đồng niệm nam mô ân đức tam bảo và dạ, con kính đảnh lễ ân đức phật <coughs> con kính đảnh lễ ân đức pháp con kính đảnh lễ ân đức tăng và dạ, con kính đảnh lễ quý sư con kính đảnh lễ quý cô tu nữ à, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng con xin đọc câu kinh pháp cú số 242 Malit thi già đúc cha thị tằng mắt chề rằng đa ra tổ mắt lằng át mình lồ kề bát trầm hi cha chị thấy một câu hay vậy dạ đọc lại Ma thi già đức cha đi tàng mắt chề tàng đa đa tổ ma lằng ma là quê bà ba cà thẩm mà át mình lô kề ba tầm hi cha Ma thi già đức cha đi tàng mắt chê đằng đa đa tổ ma lặng ma là quê ba ba cà thầm mà át mình lô kê ba trầm hi cha tà hạnh như đàn bà sang tham như kẻ thí ác pháp là quất nhơ đời này và đời sau là bản dịch của hòa thượng thích minh châu tà hạnh như quế đàn bà bọn sẹn nhơ quế đàn la các hàng ác pháp nhơ quế thế gian đời này đời kế ngập tràn khổ đau là bản dịch của hòa thượng giới đức dạ con xin kệ ma liên thi ya ha lục cha đi tăng mạnh chê trăng đa đà tô ma lặng ma la quê ba ba ca thâm ma ạt minh lô kế ba trăm hi chàng ma lê thi gia được cha đi tăng mạnh chê đăng đá đa tố ma lăng. ma la quê ba ba ca thâm ma an minh lô kế ba trăm hi chàng dạ con trả bài xong rồi con xin dương mít là cha đạo tràng dạ con xin cảm ơn đạo tràng xin mời vị tiếp theo ạ sa thú sa thú xích hạnh kiểm nam mô bút thà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá con kính linh lễ đức phật con kính linh lễ giáo khoa kính linh lễ đức tăng con kính linh lễ thượng thọ minh hạnh đại đức minh mẫn cùng chư tôn đức Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong râm con xin đọc ôn bài Pháp Cú số 242 Ma Lít Thí Gia Đúc Chá trí Tăng Mát Chê Răng Đá Đá Tô Má Lăng Má La Quê Pa Pá Cà Thầm Ma Át Mim Lô Kê Pá Râm Hí Chá ma Lít Thí Gia Đúc cha thi tăng mát chề răng đá đá tô má lăng má la về bà bá cà thầm mà át min lô kê bá rầm hiến chát ma lít thí già lúc chát Ma lít thi già lúc giá ri tăng Mát chê rằng đa đá tô ma lăng ma la quê pa pa ca thằng ma Át miền lô kê bá rằm hí chá Tà hạnh nhơ đàn bà Sân tham nhơ kẻ thí Ác pháp là vết nhơ Đời này và đời sau Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Tà hạnh nhơ uế đàn bà Bỏn sẻn nhơ uế đàn na các hàng Ác pháp nhơ quế thế gian Đời này đời kế ngập tràn khổ đau Bản khổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức Và dạ, con đã ôn bài xong Và dạ, còn mấy phút nữa, còn 4 phút nữa mới à, đến giờ học bài mới à, con kính xin à, thượng tọa đại đức minh mẫn cho con học sớm mấy phút được không để con thỉnh pháp sư và nếu đại đức có trước máy xin cho con một tín hiệu và con tri ân đại đức minh mẫn kính mời quý phật tử cùng đấm dân thỉnh pháp sư nam mô bút thà giá dạ nam mô tham ma giá dạ nam mô sẵn khà giá dạ. phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quản phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn độc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy kính dự pháp tự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 thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn và con kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn giảng bài học số 243 ngày hôm nay Cho chúng con được hiểu rõ và chúng con kính dân mít đến Đại Đức Minh Mẫn thì dạ, sa thú sa thú lành thai kính tri ân cô tu nữ cẩm vân và dạ, kính tri ân à, bà con chưa phật tử đã cho biết là nghe rõ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con thành kính đánh lễ ân đức tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo kính đánh lễ thượng tọa minh hạnh cùng à, chư tôn đức hiện diện Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con chư Phật tử. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 243. À, trong câu kệ này chúng ta cũng à, học ba phần. Đầu tiên chúng ta học về ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi à, thứ hai chúng ta học về duyên sự và thứ ba là chúng ta học về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ à, chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi <coughs> đoạn một của câu kệ Tato ma la ma la ta rằng ta tô ma là ma la ta rằng đoạn thứ hai avicca para mằng ma lằng avicca para mằng ma lằng đoạn thứ ba e tăng ma lằng pa hạ tòa nã e tăng ma lằng pa hạ tòa nã đoạn thứ tư nim ma là hồ tháp phích khá vô là Hồ Thapikkavu. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có ba từ, từ đầu tiên. À, từ đầu tiên đây là một à, giới từ. Yeah. Dạ. Có nghĩa là từ đó à, nhưng mà theo cái mạch văn đó, thì cái từ tá tô ở đây đó có nghĩa là đều đã được nói ở trên hay là à, điều đã được nói ở trên hay là ý nghĩa ha, đã nói ở trên hay ở trước đó. rồi từ thứ hai mala à, mala mala là mala chia theo chủ cách số nhiều à, thành ra cái hình thức là mala rồi mala, la ha, mát có nghĩa là của chết rồi xin xin xin lỗi quý vị chữ mala ở đây à, không không không phải là chia theo số nhiều vậy ma la là à, ma la ở đây đó là để coi phải không cái ờ, chữ ờ, ma la ở đây đó là phải ờ, được chia theo cách thứ năm a âm ha asma đó là xuất phát từ ha, nơi cái vết nhơ à, thành ra cái chữ ma la ở đây không phải chia theo chủ cách số nhiều xin thú vị mà chia theo cách thứ năm xuất xứ cách ma la chia theo cách thứ năm xuất xứ cách à, mã lạ là vết ờ, nhớ à, ờ, thì chia ra cái thứ năm đó là mình à, thêm cái nghĩa xuất xứ vào à, từ hay là nơi đó rồi từ tiếp theo Malatarang à, Malatarang đó thì cái chữ uh, ờ, tara ở đây đó uh, là so sánh hơn uh, thành ra thành ra malatara đó là dơ hơn hay là nhơ nhơ nhớp hơn malatara chia theo đối cách thành ra nó có cái hình thức là là malatara à. rồi đoạn thứ ờ, đoạn thứ hai đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên áo quýt cha và từ này rất là quen thuộc rồi từ này rất là quen thuộc đối với tất cả chúng ta rồi áo quýt cha mình giữ nguyên vậy cũng được hoặc là mình tách ra cũng được à, tách ra thì là tiếp đồng ngữ á cộng với là quýt cha còn mà để nguyên vậy thì cũng được à, á là không hay là vô, vô quýt minh à, thành ra ghép lại là avijja là vô minh à, thì avijja ở đây đó là danh từ nữ tính à, tận cùng viện ngữ a à, thành ra đó là giữ nguyên như vậy có nghĩa đó là à, avijja là chia theo chủ cách số ít danh từ nữ tính chia theo chủ cách số ít à, từ thứ hai má lăng à, má lăng là má lá chia theo đối cách à, thành ra nó có cái hình thức là ăn à, mala là vết nhơ hay là vết dơ hay là dơ bẩn à, rồi từ uh, paramang à. paramang à. ở đây đó mình dịch là tối thượng hay là nhất cũng được ha à, chữ parama ở đây đó à, chưa xin lỗi chữ paramang ở đây đó là là là, là làm tính từ cho cái chữ ờ, má lăng ở sau đó, thành ra chúng ta mới thấy là chia đồng cách đồng số À, đối cách số ít à, tới đoạn thứ ba đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ từ đầu tiên e tăng là e tác à, chia theo đối cách ta là một cái chỉ định đại từ à, mình ở đây mình dịch là này à, từ e tá này làm tính từ bổ nghĩa cho má lá ở đằng sau thành ra chúng ta mới thấy là e tăng má lăng chia đồng cách đồng số à, má lá má lăng chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi à, e tăng má lăng là vết nhơ này à, từ tiếp theo pa ha toa ná à, đây là một bất biến quá khứ phân tử nó sẽ có hai hình thức một là paha toa hai là paha toa nát à, thì ở đây đó là cho đủ âm thành ra các ngài mới sử dụng cái hình thức này là paha toa nát à, paha toa nát là sau khi đã từ bỏ hay là đoạn trừ <clears throat> rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ từ đầu tiên Nimmala. Yeah. Dạ. À, Nimmala là một cái hợp từ chúng ta tách ra ni cộng với là mala mala à. ni cộng với là mala à, mà ở đây là mala mala thì là chia theo, theo chủ cách số nhiều à, chữ mala này đó thì là chia theo của chủ cách số nhiều nè còn cái chữ mala ở trên đó, ở đoạn 1 đó à, thì chia theo cách thứ năm số ít à, ni là không hay là ra khỏi hay là thoát khỏi còn à, má lá là vết nhớ hay là vết dơ à, thì ra khỏi tức là không còn à, thành ra niêm mã la đó là không sự không còn vết nhơ hay là người không còn vết nhơ à, mà ở đây là số nhiều nè rồi ở tiếp theo chúng ta thấy có cái động từ to be mà chia ở thì mệnh lệnh cách đó hô thác ha, hãy là người không còn vết nhơ à, chữ hô thác là từ cái động từ hô tí à, chia theo mệnh lệnh cách ngôi thứ hai số nhiều là các ngươi hãy là những người không còn vết nhơ à, mà mình có thể uh, dịch uh, An Giang theo kiểu uh, dịch An Giang uh, theo Hán Tạng đó là các ngươi hãy là những người vô uế rồi từ cuối cùng phích khá vô là phích khu mà chia theo hô cách số nhiều là này các tỳ kheo hay là hỏi các tỳ kheo và bây giờ chúng ta mới cùng nhau ờ, dịch văn xuôi nè tato ha với ý nghĩa trên hay là từ ý nghĩa trên à, awicca vô minh à, avijja là vô minh ha malata là ô uế hơn à, ô uế hơn ha rồi là para ma ma à, là ô uế à, nhất mà là từ những sự ô uế à, từ hay các vết nhơ dạ các vết nhơ đây ha rồi chúng tôi dịch lại này, ha à, tato là với ý nghĩa trên hay là từ những cái ý nghĩa trên avijja vô minh malata rằng ô uế hơn à xin lỗi uh, nhơ nhơ nhớp hơn ha dạ, nhơ nhớp hơn paramang mạ lăng à, nhơ nhớp nhất à, mạ là từ các hết nhờ đó mà mình không có dịch từ các vết nhơ thì mình có thể dịch an giang là trong các vết nhơ đó là một câu câu thứ hai hà <clears throat> tòa ná sau khi từ bỏ hay là đoạn trừ ê tăng má lăng vết nhơ đó à, vết nhơ đó đây mình hiểu đó là vô minh đó vết đó thích ca vô này các tỷ kheo hồ thá hay là niêm ma là những người vô uế hay là những người không còn vết nhơ rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 243. À, dạ, kính uh, tri ân cô Rạng Đông rồi là cô uh, Sài Gòn Mưa Nắng đã hỗ trợ phần bót bài đánh máy để à, bà con chia Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 243. <coughs> Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử Ờ, chúng ta cùng nhau hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Buddhang Phakawantan Apiwademi Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami Sopati panno bhagavato sāvaka sankho sankhaṃ namami namathuratanatayasa Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng phước báo phát sanh do sự cung kính đánh lễ và tán dương ơn đức tam bảo một cách tóm tắt này chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư phật tử nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm mang lạc trong suốt thời gian sinh hoạt phật pháp tại râm pháp cú kinh nam mô phật pháp tăng tam bảo Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu à, câu kệ Pháp Cú số 243. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 242. Có cùng một viên sự được Đức Thế Tôn giảng khi Ngài ngự tại quê Lúa Nát, tức là chùa Trúc Lâm đề cập đến ờ, một ờ, cậu công tử nọ à, cậu công tử này có một cô vợ là một tiểu thư con nhà môn đăng hộ đối sau khi cô này về làm dâu tức là về làm vợ của anh này đó à, thì à, cô này à, cứ à, à, kêu là gì à, cứ à, lén phén ờ, ngoại tình mãi à, cái cậu công tử này á, biết được cái việc đó à, cho nên đó là rất ư là xấu hổ à, vì à, xấu hổ vậy đó bất mặt vậy đó cái thành ra đó là cậu này ờ, cũng không có dám gặp gỡ ai hết và khi mà à, xấu hổ không dám mặt gặp mặt ai vậy đó thì à, chẳng những không có dám mặt à, gặp mặt à, bà con cô bác nè à, bạn bè nè mà kể cả đức phật rồi là thánh chúng cậu này cũng không có dám đến viếng thăm hộ độ luôn yeah. Dạ. à, ờ, một ít lâu sau thì ờ, chắc có lẽ đó là cậu này ờ, ngộ ra được một cái gì đó à, thành ra đó cậu này mới lại đến viếng thăm đức thế tôn sau khi ờ, đảnh lễ ngài hỏi thăm ờ, sức khỏe này kia kia nọ xong rồi ngồi sang một bên bây giờ đức thế tôn ngài mới hỏi ngài nói ờ, này công tử dạo này sao con ít có đến chùa ít đến thăm viếng như lai và chư tăng như vậy đó thì nghe đức thế tôn hỏi vậy cho nên cái cậu công tử này mới có sao nói vậy à, trình bày về cái uh, gia cảnh của mình vậy vậy vậy vậy à, thì uh, nương theo đó đó uh, đức thế tôn ngài đã dạy ngài nói uh, này công tử à, xin thưa với toàn thể quý vị cái duyên sự này đó được đề cập đến ở trong kinh tương ưng đó ở phẩm nữ nhân nè à, rồi ờ, có đề cập ở trong ờ, Chataka nữa à, ở trong cái câu chuyện là Anaphirapit à, là chuyện à, nổi bất mãn ở số à, cái cái câu chuyện số 65 đó à, thì bà con chúng ta à, ai mà muốn à, hiểu à, nhiều hơn tí Ờ, rộng hơn tí thì ờ, chúng ta có thể ờ, tìm đến hai cái nguồn đó để chúng ta đọc thêm nương theo cái sự trình bày của cái cậu công tử này cái đức thế tôn ngài mới dạy ngài nói này công tử tà hạnh trắc nết là vết nhơ của nữ nhân sự bón rít hay là sự bủn xỉn keo kiết là vết nhơ của tính thí à, nghiệp ác hay là nghiệp bất thiện đó là vết nhơ làm hại chúng sanh đời này và đời sau vô minh đó là vết nhơ tối thượng của tất cả các vết nhơ dạy cho công tử đó xong như vậy đức thế tôn ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ hôm qua hôm kia hôm thứ hai chúng ta đã học câu kệ đầu là câu kệ 242 Hôm nay chúng ta học đến câu kệ 243 Đức Thế Tôn giải Thuyết Tato la Malata rằng Awicca Paramang Malang E Tăng Malang Pa ha Toàn Ác Nim Mala Hồ Tháp phi Kha Vụ Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ Trong hàng cẩu quế ấy vô minh nhơ tối thượng hãy từ bỏ nhơ ấy thành tỳ kheo vô cấu thành tỳ kheo vô cấu rồi có bản dịch của ngài hòa thượng giới đức trong hàng cấu quế dẫn đầu là vô minh bổn bận sâu dính dày sa môn khỏi tuệ liền ngay thành bậc vô nhiễm trắng tay sạch lòng rồi có thêm bản dịch của văn xuôi của chúng tôi nữa thì đây là ba cái à, bản dịch à, để chúng ta hiểu à, cái câu kệ Bali này rồi ý nghĩa của cái câu kệ Bali này đó thì qua cái phần gợi ý của duyên sự để chúng ta hiểu à, vậy thì kính thưa toàn thể bà con ha Ờ, qua ba bản dịch chúng tôi trình bày nè à, rồi qua duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày nè à, thì chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Bali này nè mà Đức Phật ngày dạy là gì à, để rồi từ đó đó à, chúng ta thực hành theo câu kệ này đó là nó nối liền với cái câu kệ ở trên là câu kệ 242 đó à, là hai cái câu kệ này nè ha à, có thể nói đó là đức thế tôn ngài trình bày cho mình ờ, các cái loại vết nhơ và các cái loại vết nhơ đó thì xin thưa với quý vị các cái loại vết nhơ này đó à, chúng tôi nhớ chúng tôi đã có trình bày ha, một cái câu kệ mà ở cái phẩm trước đó rồi chúng tôi nói rằng đó đáng lẽ ra cái câu kệ đó đó phải được xếp ở cái phẩm Malawak à, nhưng mà lúc đó đó à, nhưng mà không có hiểu à, tại làm sao đó à, các ngài lại xếp ở cái phẩm à, cô tháo quát cá tức là phẩm à, phẫn nổ đó à, thì khi đó chúng tôi trình bày với quý vị về cái ý nghĩa của mala à, mala là vết nhơ à, thì chúng tôi đã định nghĩa đó ha mala là sự hiện bày à, qua thân hành khẩu hành ý hành bất thiện à, vậy thì thân hành khẩu hành ý hành mà hiện bày ra pháp bất thiện đó thì đó chính là ma lắc biết nha à, và ở cái câu kệ uh, à, 242 nè chúng ta lại bắt gặp uh, uh, bắt cái ý nghĩa đó ma la quê pa pa ca tham ma à, thật vậy nè à, những cái vết nhơ đó là các pháp ác hay là pháp bất thiện và dạ, các pháp bất thiện à, mà các pháp bất thiện đó uh, chúng ta học uh, vi vi diệu pháp đó thì chi pháp đó là 12 27 đó 12 tâm bất thiện cộng với là 27 sở hữu hợp à, 12 tâm bất thiện đó, đó nếu mà mình chia gọn ra là thành ba là tâm tham tâm sân tâm gì à, thì mỗi một loại tâm vậy đó là có cơ sở hữu hợp tương ứng và xưa với quý vị tất cả à, ba uh, cái loại tâm đó hay là 12 tâm đó đó thì tâm nào cũng có sở hữu vô sở hữu si đi cùng hết à, mà nói cho nó đủ ra đó là đều có bốn sở hữu si phần nó đi chung hết và nó đi chung hết à, thì từ cái chỗ đó mình mới thấy nè ha à, có pháp bất thiện nào à, mà vắng mặt à, sở hữu si không xin thú gì không ha không có cái pháp bất thiện nào mà vắng mặt sở hữu si cả à, mình nói láo à, thì cũng có uh, si ở trong đó à, mà mình nói theo theo pháp nào là vô minh nha thì cũng có vô minh trong đó à, mình à, uh, tháo chửi bới à, cũng có vô minh ở trong đó à, mình ăn cắp trộm cũng có vô minh trong đó à, mình đánh đập giết hại Ờ, con kiến ờ, con ruồi con gà con vịt con ờ, cá thì cũng có vô minh trong đó mình lừa gạt người ta để có tiền bạc mà là để có tình cảm thì cũng có vô minh ở trong đó dạ, cũng có vô minh trong đó nói như vậy có nghĩa đó là pháp bất thiện nào hiện bày qua thân hành nè cấu hành à, ý hành thì cũng đều có vô minh à, như vậy thì từ đây ha chúng ta mới thấy có phải đó là vô minh đó ha là vết nhơ hơn ờ, tất cả các vô ờ, các cái pháp bất thiện khác không à, hơn là vì răng này ha pháp nào cũng có mặt ảnh hết á đó. đó rồi tối thượng à, thì mình hiểu như thế nào à, tato ma la Malata rằng à, à, à, thì à, vô minh đó là nhơ hơn các cái loại vết nhơ kia rồi vô minh đó là vết nhơ tối thượng à, thì vết nhơ tối thượng là sao xin thú gì tối thượng tối thắng hay là nhất đó à, tối thượng tối thắng nhất này đây đó mình hiểu à, theo cái nghĩa mà chúng tôi mới vừa trình bày đó là pháp bất thiện nào cũng có vô minh cả nè à, rồi bây giờ đó mình mới à, hiểu theo cái à, quy trình hình thành nên một chúng sinh đó. À, quy trình hình thành nên một chúng sinh qua 12 mắt xích là vô minh duyên cho hành hành duyên cho thức ha thức duyên cho danh sắc danh sắc duyên cho lục nhập lục nhập duyên cho xúc xúc duyên cho thọ thọ duyên cho ái ái duyên cho thủ thủ duyên cho hữu hữu duyên cho sanh sanh duyên cho già sầu bi khổ hoài <clears throat> đó sầu bi khổ hoài à, thì sở dĩ mà nói nè ha à, vô minh là vết nhơ tối thường hay là vết nhơ nhất đó, là vì rằng nè ha à, <clears throat> mình mà còn sanh ra nè xin thú gì, à, còn sanh ra thì có phải là do vô minh không ạ à? giả dạ phải ờ, vô minh này do còn có vô minh này, cho nên chúng sinh mới tạo nghiệp nghiệp đó đó là thiện hoặc là bất thiện đó, ờ, nghiệp thiện bất thiện đó đó mới tạo ra cái kiết sinh thức hay là tạo ra tâm quả tái tục đó dẫn đi tái sanh đó, ờ, dẫn đi tái sanh thì lúc đó đó một chúng sinh mới ra đời thì một chúng sinh đó có thể đó là chúng sinh nhất quẩn nè là chúng sinh nó cõi vô tưởng có thể là chúng sinh tứ quẩn nè là chúng sinh ở cõi vô sắc có thể là chúng sinh ngũ quẩn là ở 26 cõi ngũ quẩn dạ ở 26 cõi ngũ quẩn à, à thì do vô mình ha cho nên mình mới có còn có sanh ra vậy à, thì từ cái chỗ mà sanh ra vậy thì bắt đầu ra là gì theo quý vị nếu mà mình không có sanh ra đó thì mình có bị già không có bị bệnh không có bị chết không có bị người ta ờ, chửi bới chê bai không à, có bị người ta coi thường này kia cái nọ không no never ha nhưng tại sao có sanh ra à, là vì do mình còn có tạo nghiệp thiện à, nghiệp bất thiện nghiệp thiện nghiệp bất thiện này nè nó tạo ra kiếp sinh thức dẫn đi tái sanh đó mà tại sao mình còn tạo nghiệp thiện nghiệp bất thiện nghiệp thiện nghiệp bất thiện này là gì do còn của mình đó. Thì bây giờ mình quay về định nghĩa của mình thì của mình là sao à? à chúng ta đã hiểu rồi ta vô minh ha, là vết nhơ tối thượng rồi bây giờ đó mình mới phải hiểu vô minh là cái gì nè thì vô minh ờ, bà con chúng ta ha, nghe rất là nhiều rồi ờ, các vị giảng sư rồi trong kinh sách rồi cũng định nghĩa vô minh là gì à? bất tri tự đệ à, không có biết à, mọi à, hiện hữu đó à, đều là khổ đó rồi là mình thích trong cái gì đó à, thì cũng là nhân dẫn đến khổ à, còn thích trong thấy nè còn thích trong nghe nè còn thích trong ngửi nè còn thích trong nếm nè còn thích trong xúc chạm nè còn thích trong suy nghĩ nè thì khi đó đó là mình còn thích trong cái khổ à, vì thấy cũng là khổ nghe cũng là khổ ha, ngửi cũng là khổ nếm cũng là khổ xúc chạm cũng là khổ rồi là suy nghĩ cũng là khổ à, cho nên còn thích đó, là còn khổ vậy đó à, thì khi nào đó mà mình không còn thích nè hoặc là gì khi nào mà mình không còn nghe không còn ngửi không còn nếm không còn đụng nữa đó đó thì lúc đó, đó mới thật sự là an lạc à, thì mình mà không còn thích đó ha xin thưa quý vị đó là niết bàn nhưng mà là cũng như niết bàn à, còn khi nào mà mình không còn nghe không còn ngửi không còn nếm không còn đụng không còn uh, suy nghĩ nữa đó thì là vô dư thì niết bàn mà mình không biết vậy à, và để đạt đến cái chỗ ha không còn thích nè hoặc là không còn nghe này này kia cái nọ đó thì buộc lòng gì mình phải từ bỏ được cái sự thích đó à, mà mặt trái của thích là gì xin thú vị ghét à, ghét ha nhưng mà tại sao đó mình có thích ghét đó là gì do mình hiểu biết đó, cho nên ha cái vô minh mà ta định nghĩa đầu như tiên đó là bất tri tự đề đó rồi ta định nghĩa thứ hai là gì biết cái không đáng biết à, biết cái không đáng biết là sao à? à như uống rượu này nó có hại hay nó có lợi sẽ thú gì à, uống mà theo kiểu thuốc đó thì nó có lợi ha còn mà uống để say sưa đắm nhiễm đó thì nó có hại đó bây giờ mình đi học cái cách à, để biết uh, uống rượu rồi biết uh, thưởng thức uh, bia bọt với anh ta đó thì cái đó gọi là biết cái không đáng biết rồi không biết cái đáng biết à, đối với người tại gia cư sĩ của chúng ta ha khi mà mình chưa có thực sự chuyên tâm à, để uh, à, ly dục ly các bất thiện pháp đó. hay là chuyên tâm để ra khỏi à, tam giới đó đó thì bây giờ chúng ta cố gắng à, tạo 10 nhân phước à, mà 10 nhân phước đó, đó nói gọn đó là gì là bố thí trì giới này, tu tiến đó thì cái đáng biết của mình ở đây là gì biết phương pháp cách thức bố thí bố thí ra làm sao à, để cho mình được cái quả báo lớn đó thì cái biết này ra là nên biết à, nhưng mà mình lại không không, biết đó hoặc là gì biết nhưng mà ba mớ à, biết không có rõ ràng biết không có tới nơi tới chốn thì thành thử ra là gì à, mình à, bố thí đó mình còn có phân biệt à, là người à, hòa thượng ra thì mình bố thí à, mình cũng dường đó à, nhiều hơn là đại đức à, đại đức mình cũng dường nhiều hơn là sa chí đó là mình còn có cái sự phân biệt nè như vậy có nghĩa là cái gì là mình không có biết được phương pháp cách thức bố thí ha, để làm thanh tịnh cái tâm của mình ha, chia tới na đa ná là tâm thí đó, thì cái tâm thí này nè bà con chúng ta nên học bà Visakha à, bà Visakha cứ mỗi một việc thí nào đó ha, thì cũng đều phát nguyện đó là gì à, với cái mục đích á, là làm trang nghiêm tâm à, làm thanh tịnh tâm mà trang nghiêm tâm thanh tịnh tâm là sao xin thưa quý vị là loại bỏ những cái nhân à, những cái yếu tố à, liên hệ đến pháp bất thiện đó mình à, mình bố thí cúng dường mà mình có phân biệt vậy tức có nghĩa là gì xin thưa quý vị là có liên hệ đến ngã mạng rồi đó Đấy là so sánh à, phải là hòa thượng thì là à, có phước nhiều hơn là đại đức đại đức có phước nhiều hơn là sa di à, hoặc là gì à, phải là hòa thượng à, thì à, mình cũng dường đến mình được người ta biết à, sau đó mình được phải thăm cái cái nọ xin thưa quý vị đó hiểu giờ có đúng không không à ha đức phật ngài không dạy vậy đâu nha xin quý vị ngài không dạy vậy đâu ha mà ngài chỉ dạy là gì à, mình bố thí đến uh, ha. nói gọn sư tú gì á là à, a la hán nè a la hàm nè à, tư đà hàm nè tu đà quần nè người đáng tu tập để trở thành tu đà quần đó bố thí kiểu ha, theo những cái bậc vậy đó là mình có phước thù thắng có phước tối thượng đó thì người đang tu tập để trở thành bậc tu đà quần ha à, hoặc là ân đức tam bảo đó sư uh, ân đức tam bảo đó sư tú gì Supatipanno nè ha, Uchupatipanno nè, Nyayapatipanno nè, Samechipatipanno nè, Phật Tâu Quạ Tu Sa các Sang Cục. À, tánh chúng đệ tử của Đức Thế Tôn đó là những cái người nè đang tu tập à, tuệ nè, tuệ là chánh kiến chánh tư, tu tập giới nè là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nè, tu tập định à chánh tinh tấn chánh niệm chánh định nè hoặc người đã thanh mãn tu tập tuệ tu tập giới tu tập định đó nếu có phân biệt chăng thì mình nên phân biệt ở cái khía cạnh này là tuệ quẩn giới quẩn định quẩn của gì đó đến đâu cao hay thấp à, chúng tôi đang nói theo bát chánh đạo thành ra phải nói là tuệ giới à, rồi định à, còn mà mình nói theo kiểu giới định tuệ thì mình nói ở cái khía cạnh tam học à, nhưng mà khi mà mình tu tập đó là mình phải tu tập tuệ trước à, phải có chánh kiến dẫn đầu <clears throat> thì dẫn đến đó bắt đầu mình mới có các cái ngăn trừ phần à, có các ngăn trừ phần đó thì à, nếu mà mình hiểu biết cho nó tới nơi tới chốn vậy đó đó thì lúc đó xem như là cúng dường đó là cúng dường không phải do vô minh duyên à, do vô minh duyên cho cúng dường mà minh duyên cho cúng dường đó còn mà mình ờ, không có hiểu biết nữa nha hoặc là hiểu biết mà không có tới nơi tới chốn vậy đó thì tức là do vô minh cho nên cúng dường Đấy do vô minh cho nên bố thí ờ, trì giới cũng vậy à, trì giới ha, là mình dựa trên cái yếu tố gì à, không có sát sanh này ha là mình phải hiểu này ha tại sao mình không sát sanh à, là vì mình không có ờ, không có muốn à, hoặc là mình sợ hãi khi bị người ta đánh đập người ta giết mình đó thì từ cái chỗ ha, mình không muốn hoặc là mình sợ hãi vậy thì mình mình cũng mong muốn người khác hay là chúng sinh khác không có bị vậy do đó mình mới không có đánh đập không có giết hại và bất kỳ vì bất kỳ một cái lý do nào đó mình ha, cũng cương quyết đó là không có đánh đập không có chửi bới không có sát hại chúng sinh khác đó, chứ không có phải là gì rằng là đây là con người cho nên đó là gì mình không dám đánh đập mình không không không, không giết hại đây con mũi nè đây con rắn này nha đây con gà cho nên là gì mình chửi bới nó không sao mình đánh đập nó không sao hiểu vậy đó là mình còn phân biệt đó, à, mình còn phân biệt rằng đây là con người nè ha đây là con gà à, đây là con mũi đây là con rắn à, thì xin thưa con nào ha trong mấy cái loại con mà chúng tôi mới liệt kê ra đây này, cũng đều có chi với kinh ri giả hết à, cũng đều có mạng quyền Ờ, mạng quyền này là có hai là danh mạng quyền và sắc mạng quyền cứ hệ có chi với tiên ri giá tức có nghĩa là, là chúng sinh đó là vẫn à, có cái quyền hay ờ, là còn có cái ước muốn được sống còn mình cũng ước muốn được sống còn thì những cái chúng sinh đó đó cũng có cái sự ước muốn sống còn mình muốn gì thì tại sao đó là mình cướp đoạt mình chiếm đoạt mình lấy đi cái sự ước muốn của chúng sinh khác đó mình hiểu vậy đó rồi cái mình trì đó à, thì xem như là gì minh duyên cho trì giới à, chứ không phải là vô vô minh nữa ha trì giới kiểu đó đó thì mới đưa đến cái chỗ là gì từ bỏ được sân hận à, tu tiến cũng vậy à, tu tiến ha là làm cho bản thân của mình nè à, được tiến bộ được phát triển hơn về mặt tinh thần à, thì thành ra là gì mình tu đó là tu cho mình dạ mình tu là tu cho mình ha, chứ không phải là tu cho người khác thành ra là gì người khác người ta có khen hay là ta có chê đó à, thì kể ta à, người ta khen mình cũng tu mà ta chê đó thì đôi khi mình là càng tu nhiều hơn à, mình tu tập à, tu ở đây là tu gì à? tu chánh kiến nữa tu chánh tư duy nữa à, tu chánh ngữ nữa tu chánh nghiệp nữa tu chánh mạng ở đây chúng tôi đang nói ờ, đang giảng về bát thánh đạo thôi đó à, chứ còn bà con chúng ta có thể hiểu rộng ra là mình tu đến 37 ờ, pháp giác ngộ lắm, à, hoặc là mình tu ha mình tu tức có nghĩa là cái gì mà là mình vung bồi ha tất cả các pháp thiện cả tất cả các pháp thiện đó thì mình xác định là mình tu cho mình ha cái thành ra đó là gì người ta khen mình mình cũng tu mà người ta chê mình mình cũng tu và đôi khi người ta chê thì mình là càng tu nhiều hơn nữa à, chứ không có phải đó là gì ở cái chỗ này nè ha được người ta khen cho nên là gì mình ráng tu chút còn ở cái chỗ kia mình bị người ta chê đó thành ra mình không tu à, thì như vậy đang có nghĩa là cái gì mình cũng còn có phân biệt rồi đó à, là cái tâm của mình nè chưa có hướng đến à, trong sạch chưa có hướng đến à, trang nghiêm á à, thì như vậy có nghĩa là gì là vô minh duyên cho tu tiến à, bây giờ mình phải làm sao đó để là vô minh duyên cho tu tiến yeah, vô minh duyên cho tu tiến ha à, thì ồ dạ không sao cái hồi à, qua đến cái chỗ đó là à, dạ hình như anh bị nhảy hay quý vị ha vô minh duyên cho hành dạ yeah, vô minh duyên cho hành dạ yeah. <clears throat> à, thì nếu mà vô để mình để vô minh mà duyên cho hành đó ha đó thì hành ở đây là chúng tôi ờ, chỉ ờ, nói đến cái ờ, bố thí trì giới tu tiến thôi đó ha cái hành ở đây chúng tôi cũng chưa có nói đến là là là, là phi phúc hành nữa đó đó là vì rằng ha tất cả chúng ta đang sinh hoạt ở trong râm pháp cú này ha, hoặc là sinh hoạt sinh hoạt ở các cái râm Phật pháp đó thì chúng ta đã biết về pháp bất thiện rồi à, về phi phúc hạnh rồi thì vô minh mà nói duyên cho phi phúc hạnh như thế nào đó là mình ờ, hiểu rồi mình biết rồi à. đó thành ra đó là chúng tôi ờ, đang ờ, giảng về cái vô minh duyên cho phúc hạnh thôi đó, và vô, vô minh duyên cho phúc phúc hành đó đang dựa trên cái ý nghĩa vô minh là gì đó à, thì vô minh đầu tiên chúng tôi nói về à, cái định nghĩa mà ở trong kinh sách rồi các cái vị giảng sư thường định nghĩa cho chúng ta nghe đó là bất tri à, tứ đế đó thì được gọi là vô minh rồi nghĩa thứ hai đó là gì à, biết cái không đáng biết nè rồi cái đáng biết đó à, thì mình à, lại không có biết hoặc là biết không đến nơi đến chốn đó à, thì chúng tôi mới giảng à, rộng nó ra ha, là như vậy à, cái vô minh theo cái ý nghĩa thứ ba là gì xin thưa quý vị là thiếu ý thức à, thiếu ha, hoặc là không có ý thức trách nhiệm đối với thân hành khẩu hành ý hành đây được gọi là vô minh à, có à, nhiều người ha nghe người ta à, nói cho à, thí dụ như là người ta nói à, à, ông sư minh mẫn à, ở chùa vũ quang ông mới chết hôm qua rồi đó cái gặp người khác á cái cũng nói lại vậy nói ô ông sư minh mẫn đó ông còn trẻ vậy đó mà ông qua ông chết mất rồi đó thì theo quý vị đó à, khi nói ra vậy đó là đúng hay sai chúng tôi đang ngồi đây nè giả sử ha chúng tôi đang ngồi đây nè chết đâu à, nhưng mà ta nói vậy đó à thì khi mà ta nói vậy đó là sai tại sao ta nói sai vậy là không có ý thức rõ ràng đối với không ý thức rõ ràng ha trách nhiệm đối với cái lời nói của mình nghĩ rằng ha cái miệng này là của mình mình muốn nói gì đó mình nói à, cái bắt đầu là gì ai đó họ biết chúng tôi đang còn sống chơi dơ đây nè cái người ta nói ông sư minh mẫn đó ông ngồi trầm già muốn đang thuyết pháp đó kìa chết nào đâu cô nói tầm bậy tầm bạ không đó cái người kia nó bắt đầu nói sao cho tôi vậy tôi nghe người ta nói vậy đó giờ tôi nói lại thôi chứ tôi đâu biết gì đâu rồi <laughs> theo quý vị ha à, với người nói vậy đó thì là có ý thức trách nhiệm không không à, không có ý thức trách nhiệm đối với lời nói đối với việc làm đối với cái suy nghĩ của mình đó, thì được gọi là vô minh đó yeah, được gọi là vô minh ha à, và nói à, mà bằng vô minh làm bằng vô minh và suy nghĩ mà bằng vô minh vậy đó à, thì một nè cho ra kiết sinh thức à, dẫn tái sanh vào cõi khổ hoặc là cõi ít vui cõi vui thí dụ như cõi người mình đó ha sanh lên các cõi dục giới cao cao đó thì là vui hơn thứ hai à, là làm nói và suy nghĩ mà bằng vô minh vậy đó nó tạo ra cái quả khổ trổ sanh trong thời bình nhật ở các kiếp sau dạ ở các kiếp sau à, thì à, từ cái chỗ này nè bắt đầu mình mới quay qua cái duyên sự để mà mình chứng minh bản thân cái cậu công tử này nè ha còn sanh ra nè còn sẵn ra này sinh thú gì à, thì đây ha, có phải đó là gì vô minh đời trước không ạ à? đúng vô minh đời trước à, cho nên mới còn sanh ra nè vô minh đời trước thành ra mới là à, tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mới sanh ra nè à thứ hai nè do vô minh đời trước cậu này đã tạo nghiệp bất thiện thành ra đời này kiếp này nè ha mới có một cái cô vợ lăn loàn trắc nết theo quý vị đó có cô vợ mà lăn loàn trắc nết vậy thì có phải đó là cái quả khổ của cái cậu công tử đó không phải quả khổ là gì à quả khổ này nha là những cái gì nó phát sanh lên cho mình mà khiến cho mình không được vui à, không được vui đó thì, thì cái đó được gọi là quả khổ thì quả khổ đó nó trổ trực tiếp cho mình quả khổ đó nó trổ gián tiếp nó trổ xung quanh cái nhà mình mà nó hư đó xin thú vị nó bị dột uh, nước rồi đó chảy vô đó thì cái đó cũng là cái quả khổ à, mình đứt chân đứt tay nè đau bụng đau mắt nè đau đầu ung thư nè thì đây là cái quả khổ trực tiếp à. còn cái nhà nè là quả khổ gián tiếp nè nó, nó, nó nằm ngoài mình thì mình được gọi là gián tiếp hay mình nói là quả khổ xung quanh mình à, bà vợ liên hệ đến mình nè làm cho mình bị tai tiếng kiểu này nè thì đây là quả khổ xung quanh hay là quả khổ gián tiếp ngược lại nếu mà bà vợ có cái ông chồng ngoại tình vậy thì ông chồng đó đó là cái quả khổ rồi có đứa con hết đứa con mà nó bệnh hoạn nè nó ốm đau nè rồi nó phá phách này cái kia nọ này thì đó cũng là quả khổ ờ, quả khổ gián tiếp sở dĩ mà có ha, những cái loại quả khổ đó là gì đời xưa xưa kiếp trước là do vô minh cho nên do vô minh duyên cho phi phúc hành đời xưa kiếp trước à, cái phi phúc hành đó nó mới tạo ra các cái quả thức ở trong thời bình nhật đời sống hiện tại này đó, à, đời sống hiện tại này thì thành ra đó à, vô minh đó mà duyên cho hành ấy, ờ, duyên cho phi phúc hành ấy, phúc hành nó cho quả nhiều nhiều nhiều nhiều lần nhiều đời vậy đó à, à, nhiều lần rồi nhiều đời vậy đó ha thì từ cái chỗ đó đó mới gọi là à, vô minh ha là vết nhơ tối thượng trong tất cả các vết nhơ chúng tôi kể vậy bà con à, ha, kể rồi giải thích rồi liệt kê rồi chứng minh vậy bà con chúng ta thấy ra vô minh ờ, là vết nhơ hơn tất cả các vô minh khác chưa Ờ, vô minh là vết nhơ ờ, tối thượng trong tất cả các vết nhơ khác chưa khi mà mình thấy ra này ha ờ đúng đúng người vô minh là vết nhơ tối thượng à, vết nhơ hơn tất cả các vết nhơ khác ừ, từ đây mình có sợ hãi không à, nếu có thì là cương quyết quyết tâm từ bỏ nó cương quyết quyết tâm từ bỏ nó thành ra đức thế tôn mới giải tiếp là ê tăng ma lăng ba tòa nã à, sau khi từ bỏ nó sau khi từ bỏ cái vết nhơ đó đó từ bỏ vô minh đó niêm lầu thảo thi cầu quê này các tỳ kheo hãy trở thành người vô uế hãy trở thành người không có vết nhơ bây giờ đây chúng tôi nói với bà con ha sau khi mà bà con chúng ta thấy ra được à, vết nhơ quả là à, xin lỗi vô minh quả thật là vết nhờ tối thắng tối thượng nguy hại vậy đó thì hỡi này bà con hãy từ bỏ nó đi hãy trở thành người không có vết nhờ à, vậy làm sao từ bỏ được xin thú gì từ bỏ từ bỏ làm sao mình phải thấy ra được à, các cái loại vết chân Thế bắt đầu mình mới từ bỏ dần dần các cái loại vết nhơ đó khi nào mà mình bỏ hết tất cả các loại vết nhơ đó ra dạ, thì xem như đó là mình từ bỏ được của mình yeah, dạ, thì lúc đó đó mình mới trở thành là người vô huế cái phẩm cấu quế này trình bày cho mình ha, nhiều loại chúng tôi không có dám nói là trình bày tất cả các loại vết nhơ à, vì nói vậy mà không đúng vậy đó thì thành ra là mình ờ, nói đại ngôn à, mà chúng tôi nói đó ha cái phẩm cấu quế này nè ha là trình bày cho chúng ta đó các loại vết nhân à, thì bây giờ mình hiểu mình biết nè à các loại vết nhơ đó bắt đầu đó là gì mình cố gắng mình từ bỏ từ từ yeah, mình cố gắng mình từ bỏ từ từ à, câu ờ, pháp cú số 42 nói ha tà hạnh là vết nhơ của người phụ nữ đó thì bây giờ là gì mình ráng ha sống không có tà hạnh à, và mình hiểu tại làm sao mình không có tà hạnh và mình cương quyết sống như vậy thì xem như là gì mình từ bỏ được cái vết nhơ tà hạnh sang tham hay là bún xín đó là vết nhơ của kẻ bố thí à, thì mình biết này ha keo kiết bủn xỉn à, đúng là vết nhơ thì bây giờ mình sống không có keo kiết không có bủn xỉn thì thành ra mình từ bỏ được vết nhơ đó dạ mình từ bỏ được cái vết nhơ đó mình tập từ từ vậy đó <coughs> mình tập từ từ vậy đó thưa quý vị à rồi những câu kể trước đó mới trình bày ha không có tụng kinh à, không có tụng không có tụng đọc đó à, là vết nhơ của kinh à, thì tụng đọc ở đây đó là tụng đọc các cái loại chú thuật à, chú thuật đó là thường phải tụng lui tụng tới còn mình không đọc thì mình sẽ bị quên đó thì cái quên đó đó à, cái ờ, lười biếng không có tụng đọc đó, đó là vết nhơ của việc tụng đọc à, rồi không có ha, làm bẩn nhà đó thì biến nhát đó ha, là vết nhơ của cái sự siêng nắng thì bây giờ mình siêng năng lên thì là mình sẽ từ bỏ được cái sự biến nhạc đó à, à, rồi biến ngát là làm dơ dơ cái thân này nè nếu mà mình không tắm rửa à, mình không tắm rửa cho cái thân này sạch sẽ đó thì thì không có tắm rửa đó là cái vết nhơ của sự sạch sẽ thì bây giờ mình ráng cố gắng sống sạch sẽ thường xuyên tắm rửa thì lá mình từ bỏ được cái vết nhơ đó à, rồi là phóng vật là vết dơ vết nhơ của cái tâm và bây giờ mình ráng cố gắng sống có chánh niệm nữa à, thì là mình sẽ từ bỏ được cái vết nhơ phóng vật đó à, mình tập từ từ từ từ vậy đấy xin quý vị à, như là có một cái à, câu chuyện trước nữa là ông à, bà la môn à, ông mới thấy các cái vị tỳ kheo khi mà ra ngoài sông tắm đó, à, có bắt đầu ờ, tắm xong rồi các ngài lên đứng ờ, trên cái bãi cỏ để mà đắp uh, y đó à, thì bãi cỏ buổi sáng đó, thì cũng có xương động lại xương trên ngọn cỏ đó làm ướt các cái chéo yêu của các ngài à thấy như vậy đó có bắt đầu là gì ông cho người làm sạch cỏ đó đi để thể hiện cái tâm tư tâm bi hỗ trợ cho người tu đó được thuận lợi người tu hành đó không có khổ sở không có khổ sở tức là uh, khổ ở đây đó hay là khổ vì uh, y áo ước đó đó thì cái cách làm đó đó ha làm tăng thêm lòng từ lòng bi làm tăng thêm thiện pháp không có bỏ qua bất kỳ một cái thiện pháp nhỏ nào thì lúc đó đó là gì cũng loại trừ cũng diệt trừ được cái vết nhơ vết nhơ là gì là lười biếng là bỏ qua các cái thiện pháp dầu thiện pháp nhỏ Ờ, bỏ qua không có làm các cái thiện pháp theo hướng là thể hiện tâm từ theo hướng thể hiện tâm bi đối với chúng sinh khác đó mình tập dần từ từ từ từ vậy đấy xin thú vị thì đến một lúc nào đó cả cái vết nhơ bận nhơ đó, đó nó hết đi không còn nữa đó thì lúc đó sẽ trở thành là niêm mạ là là người không còn các cái vết nhơ à, và người không còn các cái vết nhơ vậy đó thì mình nói theo một cái hướng khác đó là thân hành khẩu hành ý hành của người đó không còn hiện bày pháp bất thiện nữa mà người không còn hiện bày pháp bất thiện nữa đó thì tối thiểu cũng là bậc tu đạo quần bậc tu đạo quần là không còn uh, tạo 10 cái nhân bất thiện là thân tam khẩu tứ ý tham à, tối thiểu cũng phải là bậc thánh tu đạo quần và cao đó là bậc a la hán đó, dạ, bậc a la hán à, thì đến khi mà thành tựu được quả vị a la hán là sau khi tại mạng chung là vô dư niết bàn thì khi đó sẽ không còn cái thân này nữa nè chứ dạ, không còn cái thân này nữa nè thì lúc bấy giờ là gì cát dạ, cái kết ờ, nhơ này không còn tồn tại nữa không còn hiện bày nữa quý vị thấy ờ, ok không thấy hạnh phúc không à, mình mà không còn có lỗ tai nữa ha thì mình sẽ không có còn bị người ta chê à, không còn bị người ta chửi không còn bị nghe người ta nói xấu không còn nghe người ta tát à, mà mình mà không còn con mắt đó, à, thì mình sẽ không có thấy cảnh trái ý nghịch lòng à, mình mà không còn cái thân này nè à, thì mình sẽ không có bị ha, nắng không ưa mưa không chịu à, cái thân này đó dẫn đến từ từ này ha mình không có cái bụng đó à, thì mình sẽ không có bị đau bụng mình không có cái lá gan đó thì mình sẽ không có bị đau gan mình không có các cái mạch máu đó thì mình sẽ không có bị à, đau như là mỡ à, trong máu này ha là sơ vữa động mạch này ha rồi là cái gì đó à, vân vân đó thì lúc đó đó ha, mới thật sự ra là ok đó mới thật sự là à, hạnh phúc ờ, an lạc à, khi mà tất cả chúng ta nhận ra hiểu ra vậy ha, thì ráng à, cố gắng từ bỏ dần dần các cái vết nhơ này à, đến một lúc nào đó mình trở thành người không còn các vết nhơ nữa thì thật sự là an lạc và hạnh phúc ước mong tất cả chúng ta đều được an lạc hạnh phúc ở trong một ngày sớm nhất Xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 243 tại đây. Phước báo Pháp sanh do sự giảng Pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. còn mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin ờ, được chia đều đến ờ, quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông ở trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật Pháp. Ờ, phước báo của thời giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui đồng nhau cả thể nam mô bút tha giác Dạ, sa thú, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học Ngày hôm nay cho chúng con hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích và chúng con kính tri ân đại đức minh mẫn và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo và con kính dân bích đến thượng tọa minh mang khăn hạnh Bhagavata Sabha Mangalang Rakhanto Sabha De Gota Sabha Buddha Nữ Hòa Quena Sara Sở thi Không Anh tu Tê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 đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng Ya de wa ta sam ti vi ha ra wa si ni Thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin Ta tham ma da de na ba wan tu vu chi ta สอดทินการอนเตทาวิหารมังดาเลเทราจามัจจานาวากาจาบิคาโวสารามิกาดานาปฏิโยปาสากากามาจาเดสานิกามาจาอิสาราสัปปานาปูตาสุขิตาปวันตุเตจาลาบูจาเยปิจานดาสัมภาวา samseda cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua răng ta tiết cha tề sắp về pi đúc kha sa kha rồn tu sang kha yang hà tu chi răng sa tăng thầm mô tham ma tha ra cha bồ cha la sang khổ hồ tu sa mắc ngô qua a tha ya cha hi ta ya cha ra อัมเหราคันตุสัทธัมโมสัพเปปิธรรมาจารีโนพุทธิมสัมปะหุนิยามะธรรมาริยปาเวดีเตDạ chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp kính chào tạm biệt cảm nhân xin xuống